yêu thường đi cách chờ buồn chi cho má thắm quen màu mình vẫn thương chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá răng hương trở nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm vui pháo đỏ em đừng buồn nhé em ơi nước non khói lửa anh còn ước hẹn đời trai chờ buồn chi cho má thắm bên màu những khi dừng chân giữa rừng hãy ngồi lặng im trong bóng đêm anh nhớ em trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ rào niềm vui với với à, à, mưa cho đám lúa gieo thanh bình mưa cho những chú trâu vơi mình mưa cho mẹ già em bé cười đâm tình mưa trên những nhánh sông mơ màng mưa trên những lũy tre quanh làng từng giọt nhẹ nhàng rơi trên đai an lành lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình xanh lòng giạt rào niềm vui phơi phới mưa cho đám lúa gieo thanh bình mưa cho những chú trâu vơi mình mưa cho mẹ già em bé cười đâm tình mưa trên những nhánh sông mơ màng mưa trên những lũy tre quanh làng từng giọt nhẹ nhàng rơi trên đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng lớn áo son chiều dừng nhớ chuyện bên đồi thông chẳng còn buồn trang điểm qua màu phấn để phái úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hon hoa không tươi khi hay nàng ít nói chim mua ngừng tiếng hót trời không thương nên đêm đồ rỗng tố cướp đi cuộc đời chàng đã đường ở cạnh nàng như lời xưa thề ước năm hiu hắt đến ngàn thu ăn giấc dưới mộ sâu đất khô qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chậm nhang khói trời suối chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi nói lộng một chiều dừng nhớ chuyện bên đôi ta xanh kia rụng rồi chơi suối chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi người yêu thường đi cách chờ buồn chi cho má thắm hoen màu những khi dừng chân giữa rừng hay ngồi lặng im trong bóng đêm anh nhớ em nhiều thế mình vẫn thương chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá răng hương trở nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi mùa nào mùa vui pháo đỏ cách chờ buồn chi cho má thắm em màu khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ